có cần nói lại từ đầu không có ạ thầy nói lại từ đầu đi thầy lại từ đầu lại từ đầu cho đẹp nhá rồi thì xóa hết đi này Đấy. các bạn đầu tiên chọn cho thầy hình chữ nhật các bạn kéo từ trên này xuống Đấy, kéo lên này. Đấy. ok chưa ok rồi nhá chúng ta chọn edit point chọn vào nút giữa giữa trung tâm của hai cái các bạn kéo đẩy nó lên các bạn chọn corner point rồi ok để để thầy phản lại cái như vậy kéo hình chữ nhật khác ở đây nó cũng có cái hình này ta kéo luôn cái hình này dễ hơn nhé cái hình mũi tên này đó thay vì kia đó các bạn kéo này đến đây nhé xong các bạn lật lật nó sang bên này đây các bạn chọn cái nút này nhé nút đây là để các em lật các em lật uh, uh, chúng ta gọi là lật kiểu này Đấy. thì nó có cái ở giữa trung tâm hơn edit point ta kéo được ra sau đó các em kéo cái hình này để ra đây một chút Ở đây các bạn sửa trên này để đi ra các bạn kéo nó được ra đây dưới này các bạn cũng kéo này. đấy thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại hình khác nhau rồi sau khi để xong cái này rồi cho em chọn không đường viền các bạn chọn cho thầy màu đen màu đen màu xanh đen Đấy. xanh đen rồi các bạn có thể chọn này các bạn chọn màu kéo cái màu đen này xuống một chút ok rồi bước tiếp theo các bạn chọn cho thầy ờ, nhân đôi giữ trôn kéo xuống bằng này đó giữ trôn nhá kéo xuống rồi dịch ra đây một chút đấy, xong ta đổi màu thì nó sẽ khác đó ta đổi màu khác đi để ta dễ nhìn sau đó các bạn xem nó đã ổn chưa đến tầm này đã ổn chưa được chưa rồi bây giờ chúng ta cho nó một màu xanh khác đi đó xanh khác đi nhá rồi các bạn lại nhân đôi tiếp này ừ, giữ cần trôn kéo vào trong đây một chút không các bạn cho nó một màu kéo cái ra đây một chút đó. xong các bạn nhân đôi tiếp giữ siết căng đây bạn cho nó một màu khác một chút đó ok chưa cả các em rồi rồi chúng ta gần giống rồi nhá cái chỗ này các bạn lại nhân đôi tiếp cho thầy các bạn kéo dịch ra này giờ này cho nó màu xám tức là màu xám này các bạn cho nó vào trong sen tụ bác Đấy. ok chưa cả lớp cái này các bạn cho lùi xuống một chút Đấy. À, cái hình này chúng ta cho vào trong Đấy. ok chưa các em rồi ạ à. rồi tất cả các bạn bỏ đường viền đi nhá đấy xem cái nào còn đường viền đã bỏ đi rồi bây giờ đây tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái ờ, cái hình ờ, cái hình ờ, bình hành hình bình hành nhá chúng ta xem có hình nào là hình bình hành đó ở đây hình bình hành ở đây rồi chúng ta vẽ đấy và vẽ xong lát nữa chúng ta xoay Đó. rồi các em lật cho ờ, chúng ta lật cho thầy à, nhân đôi đã nhân đôi đã nhé nhân đôi Đó. giữ ship nhân đôi xong các em chọn quay xuống các em cho cái này xuống dưới đây Đó hai cái này chúng ta nhóm vào hai cái này nhá hai cái này các bạn nhóm vào cho thầy à, để đến đây rồi bây giờ ta nhóm cái này ta dịch lên đây một chút cái này đây các em làm học cái môn này của thầy xong cái là các em giỏi rồi là chúng ta về hôm sau đó chúng ta chọn hai cái hình bé các bạn chọn chuột phải các bạn chọn ừ, nhóm vào group nhé Đấy sau đó các bạn đẩy nó vào chỗ góc này rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo xiên nó đi alo cả lớp hiểu chưa rồi nha hai hình này các bạn cho không màu cho thầy Đấy, nó không màu cả hai cho nó màu vàng cho nó màu vàng sau đó thì các bạn chọn cho thầy ờ, chọn cho thầy tí nữa đợi đợi đợi đợi thầy một chút ta làm một cái xong ta ấp nó vào xong à, ờ, bây giờ các bạn tách nó ra tách ra thầy xóa đi cái màu vàng dưới đó cùng thầy sửa cái này edit file Tin chưa các em? Rồi nhá, ta sẽ ta được kéo vào trong vào trong đây một tí nhé. Rồi chỗ này các em kéo vào giữa rồi. Các em chọn edit các bạn kéo cái này chúng vào đây một tí. Đấy, các bạn cho nó mờ đi một tí để nó tạo thành cái g cả lớp hiểu chưa alo dạ. rồi nhá thế xong rồi các em ờ, bắt đầu ta mới lật xuống Đấy, bây giờ ta lật xuống thì chúng ta sẽ chọn cho thầy sang in sang đây sang in design nha chúng ta chọn kệ nó để ta chọn này để ta xem nó hiện nút kia chưa không chọn hiện bút kia thì chúng ta sẽ sửa lại thầy sửa lại một tí cho nó phải edit void cho nó cao lên này lên thì đó rồi thì sửa xong rồi thì bây giờ thầy lật ờ, thầy lật thầy copy cái này copy cái này ra làm đôi đó thì chúng ta vào chúng ta chọn copy xong paste chọn cần Ctrl C được Ờ, v đấy, ta dán được một cái xong bây giờ các em lật lật bằng cách các em kéo cái này xuống đấy lật thì hiểu chưa cái nút lật đấy giữ ship lật cũng được nhá rồi không cần là cái nút kia nữa này. ok chưa cả lớp rồi đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái đường viền phía trên đây Viền phía trên này Chúng ta chọn cho thầy xếp Chúng ta chọn cho thầy hình chữ uh, hình bình hành Nhỏ thôi Nhỏ thôi nhé Rồi cho em đẩy nó vào đây thầy có nói em cho ngắn lại một tí đó cho ngắn lại một tí nhá xong các em ờ, để thầy ấy lại hình thành thầy ờ, vẽ lại sau đó thầy chọn edit file sau đó thầy chọn không đường viền thầy cũng chọn màu vàng những màu vàng này thì chúng ta lại copy một cái xuống Đấy, copy một cái xuống đây Đấy, các, thấy, các em thấy là mọi thứ dễ chịu chưa Đấy, lật xuống nhá giữ ship kéo lật xuống Đó. rồi bây giờ các em cho nhỏ lại để xem cân đối chưa rồi chỗ này đứng ra cho màu đen của nó này cho màu đen đó rồi cái màu này cũng màu đen một nửa màu đen chọn một cái màu nó gần hòa với cái màu kia Đó. Rồi. bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ vào các vị trí ở đây là cân bên phải chữ là cân bên phải bây giờ chúng ta sẽ vào insert đó chúng ta chọn hộp chữ tick box rồi hộp tick box thì các bạn vẽ nó chồng lên đây nhá các bạn vẽ là các bạn đánh chữ là hai không ba mươi ồ 30 là của chúng ta tăng lên đó ừ. rồi các em về hôm các em chọn cho thầy nút bên phải nhá nút như chữ của chúng ta là bên phải sau đó các em uh, cân chỉnh cái này cho nó nhỏ lại một chút đó để nhá bên phải cho chữ oh. rồi Còn bây giờ chúng ta đánh chữ này các bạn đã nhìn thấy cái mẫu của nó chưa nhỉ đường link nhìn thấy mẫu chưa rồi ạ rồi report đấy rồi ờ, bây giờ chúng ta sẽ cho hai cái chữ này đó một cái phông béo lên được chưa à, trong hộp phong của chúng ta các bạn có thể à, chọn nó rất nhiều rồi bây giờ nha, bây giờ mới chọn chữ này take option bên này các bạn chọn chữ cho thầy là cái nút này để chúng ta căn căn bên uh, ờ, top này rồi căn bên phải này phải thì chúng ta chọn ở ờ, cái này là hướng quay của nó còn cái này bây giờ các bạn có thể là giảm cái lề bên phải đi đó. để giảm này đi nhé tốt cho về không rồi bốt cầm loading cũng cho về không đó. xong bây giờ chúng ta sẽ chọn cái hộp này chúng ta cho nó là không màu đó sau cái này các em cho màu trắng em cho màu trắng cho thầy đó hai cái này tất cả màu trắng hết màu trắng đó. rồi các bạn cho hai cái chữ này sang bên tay phải đó xong bây giờ xuống chữ xuống dưới các em đánh tiếp cho thầy tiếp cho thầy là global Smith Smith Đấy, thì cái dòng chữ này thì các em cho nhỏ nó lại em cho nó Đấy, chúng ta chọn cái con chữ nó cho nó nhỏ n nhá n là cuối cùng và chúng ta Đấy, ta sửa chữ lại giải pháp solution sau này để cho nó còn chữ hai ngàn ba chúng ta cho sang với tay phải đó bây giờ chúng ta sẽ uh, chọn cái phông chữ lại một lần nữa để cho nó to lên đó. chúng ta chọn chữ cho chọn phông chữ rồi chúng ta cho kiểu này được những kiểu này là cái đẹp này mình mình modify mình dựa trên cái không thế thôi đó, mình có thể là modify cho nó khác đi đó rồi bây giờ đường thẳng này các em chọn đường thẳng để kẻ dọc vào đây các em chọn cho thầy xếp các em chọn line Đấy, các em vẽ cho thầy đến đây à nó ở trên chỗ Zipop Ồ, oh, thấy nhờ Đấy. sau đó chúng ta cho màu trắng các bạn tăng kích thước lên Đấy. tăng kích thước thì nó sẽ đậm lên Đấy. cả lớp hiểu chưa rồi cái hộp này bây giờ chúng ta cho cho cái hộp này là không viền à, thì nó sẽ rất là ngon lành rồi bây giờ ta sẽ cho một dòng chữ phía trên này chúng ta lại vào insert chúng ta chọn các bạn đánh chỗ này Đó. các bạn đánh chữ là headline ship home tăng cỡ chữ lên tăng cỡ chữ lên Đấy, xong dòng xuống dưới la IP Zoom các em chọn font chữ cho đậm lên Đó. rồi chúng ta xuống dòng một tí nữa em xuống dòng một tí nữa các em chọn space here Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đường viền này đi bằng cách chọn vào đây Đấy, thì nó mất cái đường viền của hộp tích bóc đi rồi các em lại chọn cho thầy một đường thẳng Đấy, các em kẻ vào đây với màu đen chọn màu đen cho thầy chọn độ dày lên đấy chữ này chúng ta có thể thay font chữ còn cái hộp này chúng ta chọn no fill à không phải chúng ta chọn này Đấy, các bạn chọn format shape các bạn chọn vào đây các bạn chọn no fill Đấy. thì dòng chữ nó ở chỗ này ok chưa cả lớp Đấy, các bạn copy cái này cần trôn xuống đây thẳng hàng giữ ship đó. các bạn cho cái này dài ra được chưa rồi các bạn ghi cho thầy lo ra IP sư đô la rồi xuống đây xuống đây thì chúng ta sẽ thiết kế cho nó các dòng đánh nhỏ Đó. các bạn cho dấu chấm ở đầu dòng dấu chấm đầu dòng để dấu chấm đầu dòng thì các bạn về hôm các bạn chọn cho thầy phần trong này các bạn chọn chỗ này cái nút này cho thầy cả lớp nhìn thấy chưa rồi ạ rồi nha rồi đó không chúng ta đánh đánh lại người ta phải copy cái, cái đấy cho nó nhanh form ờ. đó cũng dòng tiếp and inter inter đây là tiếng này là tiếng uh, uh, quốc tế nha nhưng mà nó không phải là tiếng ờ, Anh đâu nha nó chỉ có một vài chỗ nó là lai một cái loại tiếng Latin nào đó chúng ta mang ra làm mẫu thôi còn khi mà các em dùng tiếng Việt thì các em sẽ điền tiếng Việt vào ở ờ, hoặc đi làm cho nước ngoài thì các em gõ tiếng Anh vào đó chúng ta vẽ hình được tay rồi ờ, đúng dòng lát nữa chúng ta mới chỉnh chữ bây giờ các em cho dòng chữ này nhỏ lại ok chưa alo cả lớp Đấy, thế xong các em chọn uh, font chữ cho nó đẹp hơn một chút thế là được rồi à, thầy vừa thiết kế xong một cái mẫu alo cả, cả lớp hiểu ý thầy chưa vâng ạ yeah. Dạ. rồi ạ ờ, chúng ta thích không có rồi thế là xong một cái mẫu này đẹp đúng không bây giờ thầy lại ghi lại phim nhá dạ. chỗ này cho mấy cái biểu tượng linh tinh vào nữa là được ok chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, ghi cái này thành phim các em càng làm nhiều bìa này thì các em có những cái sức sáng tạo khác nhau bằng cách là chúng ta làm liên tục liên tục mẫu nào chúng ta cũng làm được đấy thế nhưng có những nơi người ta bắt thiết kế bằng word cơ nhưng nó không thiết kế bằng uh, illustrator đấy, cho nên là không phải là cái nào họ bắt mình phải làm như thế mình phải sáng tạo rồi ờ, cái chữ này các em có thể cho nó phong khác Đó. ai cái này mà nó mà dày quá thì em chọn ở đây em giảm đi Đó, giảm lên đây cái nút này nhá nút và nát nhá ok chưa cả lớp vâng ạ có đẹp không các em có rồi à. rồi bây giờ thầy lại ghi ờ, phim vào nhá thầy đăng lên